is the greatest enemy. đã sẵn ghét rồi. Ờ, nhưng mà bên bảo à, Xuân Dương nghe nghe nghe đấy rồi kìa. Bán buôn bán rất rất lâu lắm rồi. Phát thì ui ôi. Nó bắt đầu vào công cuộc điều tra rồi. Tôi vừa thú lạ rồi đó, đi lên đó báo công an thế rồi đó Báo công an thế Mẹ bố Doanh với cậu Doanh, cậu của nó bị bò, à? đi mẹ Úi tôi quả quá trời ôi là cả liên quan cả ông tầm cũng thanh giả hơi rồi kìa thì nếu mà anh cũng cảm thấy bạn buồn Hello ờ, Hoàng Hải, hello Tuấn Tiền Chị em cách vô nay ăn được FP Vô nay bạn được rồi bọn đấy là vừa đầu là ăn được hả? Hello Hữu Hên Nay sinh nhật mình Sinh nhật vui vẻ rồi Chúc mừng rồi có một ngày sinh nhật vui vẻ ha Hôm nay sinh nhật mà sao tới tối khuya mới vào luôn Long Thành, hello anh Nguyễn Long, đây... hello anh Giai. Mai mình sẽ setup set thêm một cái màn hình nữa. À, các bạn để mua cái bàn, mua cái bàn setup cái màn hình được. Mua một cái bàn à, một cái bàn lắp ha xong rồi về à, làm hai cái màn hình một cái để đọc công comment một cái để đấy Lê Minh Đạt hello anh like muộn vậy anh anh thôi à không ấy à không à. gọi là không xong rồi về à, làm hai tròn à, bàn tròn à? thôi à tú à? như đại ca quay vít nhìn ảo vãi lúa gọi là không xong rồi về làm hai tròn à, bàn tròn thôi à tú như đại ca quay vít nhìn ảo vãi lúa gọi là không xong rồi về làm hai tròn bàn tròn thôi à anh sơn lại một thế xong rồi về làm hai nhà này là hơi trễ à đại ca quay video nhìn nào á nếu quay anh sơn like một thế nhìn xấu hay đẹp về ảo xấu hay đẹp chỗ địa chỉ nha thôi chị là sao đại ca hôm nay like nào á ok hình nếu quay anh sơn đạt một thế nhìn xấu hay đẹp vừa có chơi một game mà ảo xấu cũng làm bốn lần vậy là sao đại ca hôm nay like ảo á ok không nếu quay anh sơn đạt một thế nhìn xấu hay đẹp vừa có chơi một game mà hai xấu luôn học làm bốn lần vậy nói một cách nhìn khác hơn thì nó sẽ chẳng có khá niềm cam à, chúng ta được ừ. kiểu thằng này cam nên chúng ta mới lụng thằng kia cam nên chúng ta mới lụng không không có khái niệm như thế à con em đi viện mì Tức là game này là game Chắc cũng hợp gu rồi chứ Lai mình lập điểm thích Chắc là chắc không cắt được bực mít mình rồi À đó mình nếu mà có bực mít thôi Thoát ra vào lại đi Nếu mà bị lập tiếng thì thoát ra vào lại anh em Giờ này like không giờ khác này À không phải đâu anh em Giờ này em sinh hoạt hơi chán em like giờ linh tinh Chết bóp không vừa Bây giờ không kéo lên được không Bây giờ đang kéo khách mất tiêu rồi Video nhìn xin vừa là lại nhìn nghiên kích Em ơi em có biết không? Bây giờ chúng ta đang sống trong một cái mạng xã hội mà mạng xã hội trên mạng là phải sao? Trên mạng là phải ảo <laughs> Hiểu không? Trên mạng là phải ảo chứ trên mạng làm sao mà nó thật như ngoài đời được Trên mạng nó phải ảo, em hiểu vấn đề không? Nhát Nguyên, hello anh. Hello anh Thi, hello Nhật Nguyễn, đêm cơ mà. Đêm cơ mà là sao? Từ để mình đánh à? Tú như, giống em vậy. nội tại nó đứng ngoài đấy bk luôn mẹ nó chơi game So that's how it is, huh? Then this time I'll fight for real. Hai phút ra đầu tư hai cái tóc biến đúng nếu hiểu điều gì. Đấy là phát thái à? nhưng mà bây giờ đang đánh không đọc cái đường cống con mình dài tí nữa em sorry em à. Làm sao nhảy lên được đây? Cứ elo trên hai ba điểm độ lên nó có thể nhảy lên được. Kể qua này. An enemy has been Đừng có biết chơi 3 phút mà gãy hai lần rồi đánh hơi địch nhé ba phút mà ganh hai lần luôn đánh hơi đỉnh lỗ ăn một con bùi đỏ hoặc một bãi chim lỗ chạy ra lỗ ganh xong lỗ chạy thẳng lên top lỗ ganh tiếp giờ này thì chắc là đã ăn chim và đang ăn đang ăn cốc ăn cốc xong rồi ăn sói nha, sói đang chạy xuống dưới ăn ăn lại ăn lại đá nè I won't let anything stand in my way. sinh đánh hơi ác Mình sinh biết đánh lắm đây à. Phạm Quang Trường Nhìn kiểu kem mít rồi 5 phút một chế hai lần tạt tới mặt luôn Phạm Văn Khải, Wow Lai Đêm Tân đoàn, thì anh em mới vào. Một quả rồi. lối đi rừng kiểu đó đánh tuy nó hơi hơi phò nhưng mà nó hiệu quả thật ha đánh kiểu ganh ác luôn phạm văn khải yêu sơn vãi cả lìn ok người nào còn hơn bao nhiêu tiền nữa chín trăm tám trăm ngàn bảy á à? bây giờ mình mới có ngàn mốt mình thua nó hai mạng thua nó khoảng 600 tiền nó đâu văn khải nó chua biến chơi được Để nó biến có chừng ly sinh nha có chừng ly sinh nha có chừng ly sinh nha các bạn có chừng ly sinh cứ lũ chạy đá đá chết á tân đoàn anh lai like như này là mấy giờ anh ngụp người ba rồi Tuấn Hoàng Hello anh Đúng Tuấn Hoàng rồi Don't have Không về, quanh đó chắc không về. The Về ra lại. Xuân Quyết, cho em xin in bốn áo anh ơi. Áo nam anh. Tí nữa, tí nữa. right, Ezreal. Stay calm and rely on your senses. Your abilities are still unstable. nhận cầy vinh danh không? An ally has been slain. rác thôi nhà đừng có đánh nhà tôi chuẩn bị xin đạp chết đó nhà đụng nó lắm An enemy has been slain. thì mình nó thật vậy luôn mình không dám bước chân lên đánh cao luôn biến không tóc biến thì không gió đúng không tóc biến lên combo đúng không không có tóc biến vào đấy đúng ta sao mình có thấy tóc biến không không từng giòn đó không từng giòn đó phạm quang trường mất flash Thanh truyền, đúng. Gì đấy, gì đấy. Vì nó như thế mà vẫn đứng một cách biết. Ly trông đờ, tiền về tài khoản, chờ tiếp chờ tiếp một cái nữa Đúng rồi Ủa pha nó rờ ăn luôn, không thể mà tao nữa? Cái này có đi xin nha, có đi xin nha Ăn có đồng đi chạy ra, ăn đồng đi Được, được, được, được, được, có đấy chứ Phi trông đờ, hay rồi. Đạp chết hai thằng thì đéo biết nói gì luôn không? khó hiểu chứ đối đối nhau rồi cover phải cao đi không về bất thường ngược lại rất quá lâu Gỗ Tân Yến Hello em đánh được đánh được mà tôi vào tôi có người đâu được được được được được quả này có ba thằng đó đánh thoải mái đánh hết giết thì được sao Xuân quyết bot bắt đầu tự ái rồi. Rampage. con mẹ nó ăn con lòng pin nó ra cover đéo ra cover xong xong pin nó về nó đéo này về xong nó chết luôn quay ngược lại nó bảo trai ơ lai yêu xương thí sinh đều ngắn non cái bóp à mạng cái bóp chết 14 phút chết 11 mạng có chừng có thí sinh nha có chừng có thí sinh trên tóc nha lên luồng gì nữa à, cái thằng đéo gì này cái thằng gì mà đánh ác này ủa mình nhớ là mình đánh cái anh bạch kim mà ta bạch kim luôn gì đéo cái gì ác ơi lũ chạy hẳn cho người ta kéo đâu vậy ta qua cái đó thì chạc cho người ta kia đủ đánh luôn kìa anh em thấy con cốc ngon anh em thấy con cốc ngon chạy thẳng đường cho thread kéo trời ơi <laughs> thế tôi đánh cái ranh bạc kim tôi cứ tưởng chừng Sơn tôi đánh ranh đấy tự ái rồi tôi tưởng chừng tôi đánh ranh bạc đó mọi người mà là bạc bây giờ đánh còn ghê hơn cái này nữa khách của mình hôm nay đánh khác vậy ta khách của mình hôm nay đánh khác luôn ủa phải khách của mình không vậy sao nhìn ảo vậy <laughs> thôi đừng có chọc luôn luôn luôn luôn chạy trâu lắm á đừng đừng đừng chọc hắn ác thiệt lắm mấy lần này mà chọc nó là ác ca thiệt ác ca là vui gan luôn đừng đừng đừng chọc đừng chọc gì hết, kìa mãn Còn quả luôn Xuân quyết ly khét vãi cả liền Tí là quốc cho mày trái con cặc <laughs> Cái đánh con lưu lưu với cốc mo được quá 18 phút chết 14 bạn Sao, sao chuyển ngu thì bạn bố mày ngu cái đường à Trời Rồi đến hai lần tiếp Trần Minh Hoàng, khách hôm nay giữ thế Vinh về không về là chết nữa Bắn tự tin đây, đừng đó chơi mã quá Rồi, vừa mới tự tin cho mất mã sang luôn <laughs> Đéo hiểu Lâu hơi bình như kìa Chắc là đánh quá Tú như ủa ô tô Lát lát lát lát lát lát lát Lát này lát ô tô á has been slain. I wonder how strong my teammates are. I should ask them to train with me later. Trần Minh Hoàng, hello Tú Như lâu lắm rồi mới thấy. Lồn gì té xe đâu. 한다고 Guess I'll have to figure out what it means to be strong. <laughs> nó múa nhìn còn hoàng hoàng hết ha điên à con Baron hai thằng áo luôn. thôi thôi thôi thôi thôi con con con điên con hùng hai thằng làm sao ăn Baron được một con mình tìm nó nhà nó có nó có nó có ta nói là kỹ năng không thể hơn được sức mạnh tối thường dạ thôi mình hơn sắp ra ba người thì cả boss chết là mất rừng một hai ba rồi chết mẹ cả boss đi về nó xuống giết mẹ hai thằng bây giờ đi đi xuống đi xuống ăn rồi thế luôn chí tài mấy ông ra ớt vô đá phim làm đồ ô tô rồi <laughs> xuống xuống ăn rồi xuống ăn rồi chạy thì đánh này cặp góc ho lu lu được hết hai lùn mặc ruột đếm rồi sao nó thích như con chó là như nó vẫn mạnh nhưng nó chết 28 thằng lồn này 84 mà hắn ăn đồ AD bình kinh hài mình <laughs> đã được hai lỗ mạnh lắm đánh đánh đánh, ui trời tại vì đánh con này đánh khác quá chắc là mình hôm nay đánh khác phải luôn thiệt ba thằng đánh một thằng và đánh chết cái nhờ ba thằng mà đánh một thằng mà để chết ba thằng đi thì buồn cười quá à anh em đi không chết một thằng chết hai thằng chết ba thằng vãi luôn về đếp nhà về đếp nhà mà lụng thằng anh uống rất mặt ba thằng đến ba thằng đến một thằng chết mẹ hai thằng <laughs> <laughs> trời ơi từ không kéo kéo dính không bay vô không phải là lá nhật hóa cái này là ông kéo khách hay khách kéo ông sát nít tôi là bình thường là bảo kéo khách để là bình phong thôi nhưng mà để dàn hắn cho khách kéo thôi chứ chứ chứ cái trình đéo đâu mà đòi kéo khách ông ăn luôn bộ đỏ đéo cần phải nhường ra đi không ông ảnh như con chó không nhường vô mấy người làm gì thanh nhã Hello anh. Con đang nhả luôn em. Ăn, ăn hết, đấm hết, đấm vào đó. Để đồ semi tăng tí mà, mà đánh vào tranh lâu dài chứ đừng Đúng tâm luôn Đi cực tóc vào luôn Trời ơi hai thằng này đu với nhau cứng mà công nhận khách này đánh chết thiệt bảo nó fb kiểm soát baron nó bảo con cặc tao <laughs> đi lui lại thôi chết mẹ lũ <laughs> khác quá đây mà lũ lũ khác luôn thì thanh Nhã, coi anh à? đánh Easy giết em thành One Chem luôn rồi. từ từ từ để tôi bóp là tôi bóp chết hết được đi đâu rồi đừng có hung như thế mà nhiều lúc mình cảm giác mình đánh ra là kim nó cứ như là cái ranh đầu bùi vậy á <laughs> cái ranh vật kim mà nó đánh cái kiểu cái kiểu mấy ăn lùn mấy ăn lùn mấy cái chơi tiền tỷ cái tạo bạc lên nồng á ông đánh từ từ không đừng để bị cô lập như thế ông đừng có một mình ông lao không tương hai không ba mặc dù cái này đánh ok rồi nhưng mà đừng đánh đá lội kiểu đấy này nó nhiều mà đừng chắc lâu lâu tại đường game anh em là muốn sức thần thế này có ai anh đánh em riết thành thành con trai mấy biểu cậu ơn em ăn con rồng nữa Ari có hai bạn trước mà bây giờ Ari 46 mới hai đồ bây giờ mình bốn đồ rưỡi mình hơn Ari hai đồ nó hơn mình hai mạng xong bây giờ mình hơn hai đồ mới khen khách đánh khách làm sao mất hình tượng quá rồi chết đã anh xuống cover nó cái xuống cover nó cái Trần Minh Hoàng Hôm nay chiến thế Lulu chiến thần Ngược lại Anh cho là BK mấy lần phải nhiều Cái BK mấy lần ta là chơi mấy BK có mấy con kiểu này là nhiều quá thôi Cái, cái mạng nó làm gì kém Tên đồ để win <laughs> Nhưng mà mình nghi ngờ luôn cái tôi nó ra Chỉ có cái chuyện mà phút lại luôn như thế mà BK vẫn biết BK kết quả cứt luôn nhưng mà vẫn biết BK nó ảo như thế mọi người hồi nãy hắn đánh nó giết hai chín mười một hai cái rồi nó quật sắc nét chảy nước luôn Hồi nãy nó giết hai mười một bây giờ nó đang giết tám mười một rồi Khả năng cao là luôn này tui rồi, luôn là đầu game phiết lõi luôn, cuối game bật tui lên đánh rồi này còn đặt cái quả tên kiểu tầm bậy nên giống như kiểu ạc, ạc, ạc rác đó mọi người Rồi có khi tui kéo luôn FB rồi này luôn AD tui kéo luôn FB rồi kéo hết biển má xuống tim đen rồi À đi tôi hết bia rồi Thương con mẹ mày bất kỳ Tao là ướt là nè Bộ mẹ luôn này rác Luôn này rác càng bạ của anh, Càng bạ luôn này Luôn hay đúng càng bạ luôn chịu lon này quá quá càng quả luôn đây mà chắc khả năng cao là lồn kia lồn có ngon thiệt tôi kéo lồn luôn luôn nhìn là cái này đón được luôn quá Isaac đọc nó ra thì Isaac hay vậy hả à? không đọc cho ra chuyện quá Isaac vậy chơi chữ này ông đọc là quá đi rách à ông viết rồi luôn vậy tôi học 12 ừ, năm rồi tôi Trần học trường quốc tế tôi không đọc ra từ này là quá đi rách luôn đấy đát lát một cái mảng đéo xứng đáng là uy cái game này cả luôn luôn lận luôn có con đéo xứng đáng là uy game này mình đang like với mình mà không like thì mình chọn hai luôn rồi thua game này rồi Hải Yến Mi, rồi. ông chịu khó lướt lên đọc comment của tôi được không ông? Comment lại cái Hải My được không? của mình lại cho mình đó tại vì lúc mình đang đánh mình phải tập trung mình không có đọc vào mình được á sorry anh em sorry những anh em mà bị mình miss con mình mà mình không đọc được á thật ra là mình không cố ý không đọc con mình của anh em đâu à, mình có nhận cài đanh cải thiện elo với lại duran anh em có thể gửi tin nhắn vào facebook cá nhân mình ở đây ha nhá cài đanh cải thiện elo với lại duran đó mọi người lê minh đạt hello anh nha mình đánh ra mặt kia thì mình cảm thấy thằng nhìn nó chạy ra hệ thống gì hết sẽ tố cáo mạng lồn luôn mình đạt à tố cáo lần này gian lận này tố cáo gian lận mình sẽ tố cáo lần này phân biệt vùng miền tố cáo này phân AF cố tình chết này ngôn ngữ lăng mạ này Trần Minh Hoàng khai thật đi Sơn phải con Ahuri kêu phê quá nên đè nó ra giết hoài đúng không? Mình không thể thấy được cái con mình đó bạn, cho dù bạn có reply lại nhưng mà mình cũng không thấy được con mình đó. Đây bạn thấy không, mình không có cài là comment mình không thấy. Ngày xưa thích xem stream của ông vì ông không che mắt. Bắt buộc phải che mắt luôn em ơi. Không che mắt là... Anh em phải thông cảm. Tôi sao chép không được á ông? Anh em phải thông cảm. Vấn đề là nếu mà mình đánh mà mình không che mắt thì ví dụ như mình đang ăn con rồng hay con ba đuôi nào đó mà nếu mà nó biết mình mà nó nằm ở bên phía team kia thì thì nó sẽ đá nhẹ con rồng hay là đá nhẹ con ba đuôi nó sẽ làm cho một cái game nó bị ảnh hưởng một cách rất là rõ ràng nó sẽ bị nó sẽ làm cho cái cái cái game bị ảnh hưởng một cách rất là rõ ràng ngày xưa thích xem stream của ông vì ông không che mắt giờ ông che tôi không còn hứng nhiều nữa ông thông cảm cho tôi tại tôi xem hay chết map nhỏ nên không xem được hơi khó chịu ông mở được thì cứ mở Trần không Minh sao Hoàng đù mà có người copy lại dùng luôn vì tôi nghĩ ông cày đang nhiều ạc nên không dễ bị đá mắt chúc ông cuối tuần vui vẻ cảm ơn hai biết rất là nhiều nhưng vấn đề là là cày nhiều ạc không có ảnh hưởng tới việc đá stream các bạn chỉ cần nó đang đánh nó lướt lướt lướt facebook nó gặp stream mình là nó nó thấy thôi nó rất là bình thường nó không cần phải cố tình đá stream làm gì nó không cần phải cố tình đá stream mà hiểu tức là nó chỉ việc nó đang tìm trận nó đang chơi game mà nó lướt lướt lướt mà nó thấy khi mình đề xuất vào dính nó nó thấy bình thường thông thường là những cái trường hợp đều là như thế mà hoặc là nó thấy mình đánh real mix khác quá là nó biết mình nó biết mình là sách nick đang cài đánh ra này rất nhiều trường hợp mình gặp ở bên phía bên kia nó đánh win game xong cuối game chắc on nó bảo là FRIL khách đấu cũng chỉ có vậy hay là cày thuê với chúng tôi Trần Minh Hoàng không cần cố tình có đề xuất là thấy à, à kiểu kiểu như thế nó chỉ cần nó thấy con FRIL limit mà đánh khác khác khác tí là nó biết ngay hả thế này là phải thế à? Để delay mình để khoảng 10 giây delay chứ mới có delay nhiều lắm. Box box, để delay mà sao bị đá mép được nhỉ? Delay có 13 giây à, mình ăn con Baron khoảng độ 30 giây. Setup trước đó, trước đó mình ăn là thường không thường mình sẽ con là pha này ăn rồng hay là pha này ăn Baron hay như nào đấy. Thì mình con trước là nó tự động biết nó chạy ra rồi. Delay có 13 giây á mấy, 13 giây sạc cái xong à. Trần Minh Hoàng, delay có 10S vẫn trách dừng được Mac ô. <laughs> cái vấn đề à, cái vấn đề đáy thì bắt buộc nó phải đáy rồi mọi người không sao cả tại tôi xem bị cha tôi không quen tôi hay chết mắt ai mà chả chết mắt à, ai cũng chả à, cũng sẽ chết mắt hết á mình đánh một cái năm giây mình nhìn má một lần à, thế thì trong nhận game mà xanh mà gần như có thể win game rồi thì mình sẽ để map cho anh em xem anh em nhắc mình một tiếng chứ anh em không nhắc thì mình không biết mình không nhớ à, trong những game mà mình xanh mà chắc chắn là có thể win game được rồi thì mình sẽ mở map cho anh em xem anh em nhớ để ý một xíu mà. nhớ để ý là bảo mình à sơn ơi à, ông có thể mở map cho tôi xem được không game này win rồi hoàng hải dạ. thông soái ca phách hay diêu vậy ok chứ sao review được top 10 cách đấm vòng cái này chắc là kỳ hy vọng game này gặp hai thằng phân biệt nó đuổi bên team kia <laughs> nó nó tôi mẹ cũng vậy ông bỏ cho em bán một game này đi <laughs> là nói nó như thế mà em không hiểu rồi thì thôi không biết nói gì á cá nhiều con nhau anh mình không nhớ chính xác cái tỷ lệ sát thương đến từ nội tạng cookie là bao nhiêu hình như là 50 50 vậy tỷ sát thương nội tạng cookie số máy có 50 phần trăm sát thương vật lý 50 phần trăm sát thương phép nhưng mà như đam của quy với đắp à, đam quy là đam đam áp thì phải quan điểm chúng ta sẽ cầm điểm kiệt sức cầm điểm giáp à ông đừng có biết con Gravet trời ơi sao các bạn ông khách nào tôi đánh cùng nó cũng thích biết Gravet vãi luôn yên ghê Trần Minh Hoàng Đàm quy với rồi là AP hết ba cây luôn thực tình là ví dụ như nhìn thấy biết một con AD rồi bó một con AD rồi mà không không nhận ra được một điều là không nên biết thêm một con AD nữa trời cái cái em nào mà tôi đánh với ông khách nào ông cứ biết con Gravet không hiểu nổi tức là không chưa cần biết đánh như nào nhưng mà biết tướng và nhìn tim một tí box, box. thử một game easy không có thủy kiếm win 100k vậy Má, ông nào cũng biết người ra vét hết điên ghê luôn. Tôi đánh với ông khách nào, ông đánh cũng biết người ra vét đấy mọi người. À. Hoặc là người ra vét, hoặc là chiếc Tana đi top. Khó hiểu vậy luôn, thề. Hoặc là Mick Fountain đi FB, trời ơi. Còn lúc đi FB nữa. Quá kinh khủng. đánh là bí tướng phải nhìn tim mà đánh lên thế đánh nào không cần biết mình đã đánh là bí tướng là phải nhìn chứ không phải là bí tướng mà kiểu mình thích đánh con nào mà biết tướng con đấy đâu đéo hợp lý <laughs> kiểu kiểu mình phải biết là là may mà game này có on hơi trầu trầu tí nè game này top mình biết thêm con luồng đam nữa thì đéo hiểu đéo biết nói gì Mồm Yôn, top 1 Đủ cái quả rỗng bực dễ sợ cái bọn lớn mực và mực top 10 cách đấm vào mồm yon top 1 cái hạng này là đánh cao thủ nha cái pha này là đánh cao thủ á mọi người cái hạng này là cái hạng chính của mình đó cái hạng này đang ở đánh cao thủ á mọi người có thể chết thử cái game cao thủ solo kill fp với vô nè ôi trời ơi quá là cơ bản box, box lỡ ông khách boy one chép grab cây cây cây đó đâu vừa mới đánh con vigo xong tức thì còn sạc alo alo người anh em có nghe tôi nói không alo không nghe luôn không nghe luôn luôn em sơn chào ba nó bảo nó bảo stream xem stream mình mình đừng có chửi nó xong nó vào nó chào mình kìa nó chào vào nó chào mình kìa tôi ủng hộ ông từ cái mùa tám hay gì đấy Trận đầu tôi xem ông đi với con Z lên găng tay băng Giá rồi tâm hợp. Lúc ấy tôi còn tập chơi nên vừa xem VK. Thế là ông xem ai rồi không phải xem tôi đâu. Tôi mới livestream từ mùa 10 á mọi người, tôi chưa livestream từ mùa 8. Thứ hai nữa nếu mà tôi lên găng tay thì tôi không có lên tâm hợp đâu. Đánh April mà lên găng tay rồi còn lên tâm hợp là không phải tôi rồi, đủ má xem ai nhầm người rồi bro ơi. Găng tay với tam hợp nó bị chung rồi tại thị ký mà hồi xưa Chàng làm gì có chuyện đấy. Anh tên gì để em chào nào? Nó là Nguyễn Hùng á. Đó, ông này không nhớ nhầm ai rồi cái kỳ đẹp chào tên là anh yêu luôn tên là anh yêu Nguyễn Hùng lâu lắm mới quay lại xem like anh mặt cười chảy nước thái bị chủ bắn chủ bắn thái là phút hạ à, cái món Trần Thị Vân, chào anh yêu vậy <laughs> chào lý Đừng là chào anh yêu, phải ép Trở lại chụp anh yêu nhận <laughs> Trần Minh Hoàng, Adu nay dân tỏ tình Sơn luôn. Trần Thị Vân, vãi lúa tỏ tình gì ông tôi trêu mà ông nghĩ xa quá. ui được mẹ mắt con lính ác kìa nó không mắt con lính pha này chạy được mẹ rồi mắt con lính pha ác vậy luôn không mắt con lính pha này pha này chết rồi trần thị vân kẹt lính um, bia rượu bằng uống mùi rất ngon thông cảm chúc ông stream vui vẻ nhé tôi con gái kẹp ông chị bk con chuồn này à cảm ơn lại bia cảm ơn bro cái mà bia rượu vào à chiến rồi nhỉ box box không trả tiền cho lính à ờ à, quên mất quên kêu ban tiền mới lính mấy một là không nhìn thấy thì quá trời Nguyễn Hùng, con lính này lạ quá anh ơi, mặt cười chảy nước. Này bóng lắm chị đào à. Am I really strong enough? Trần Minh Hoàng Xê gái có nhiều bạn thích cồn mà có mấy bạn trịch cụ nó uốn ghê còn hơn tôi Thôi bỏ cái điều gái uống Mà nói chuyện không, nói người gái uống không đẹp lắm Thường không có kỳ được ban tiền nghe không dám đánh Trần Thị Vân Thường có kỳ được banh tiền nên không dám đánh thật <laughs> cửa cửa vân hòa lắm kỳ này còn nãy giờ cũng không chỉ chết hai màn Trần Minh Hoàng, Ý Sơn là dân vô đánh phải cỡ 20 mạng Á. Để quay phá mà bạn luôn. Trời ơi, lỗ đóng cái cọc. Trần Thị Vân, cỡ bạn mình bẻ đầu cái một, bắn ngăn được Trần Minh Hoàng, bẻ đầu nào vậy ta? Ui, Xuân Chiến Mong rằng ít người xem like của ông chứ không thì rank bi cây khổ lắm tim tôi toàn xem quá 180p. Trần Minh Hoàng, vãi thậy né quy có ảo vậy. Trần Thị Vân Ê mà tôi nói thật với bạn giờ mấy đứa ranh vàng bi cây giờ toàn vác easy mid thôi Rất là mức độ cuộc sống của của sách nick hơi bị căng thẳng Anh sao không lên FB giao điện à Mình thừa nhận hồi xưa mình từng đánh FB giao điện rồi Spam giao điện luôn chứ không phải là game 1, game 2 rồi trắng tính luôn Trần Thị Vân, thôi ngủ đây pai. Nửa tiếng hồ sau một con gái thức thì có chừng đã bị con mẹ mày. Trần Minh Hoàng. Đúng thật ranh vàng giờ toàn thấy easy mid. biết quốc kỳ thì biết em hiểu quốc kỳ thuộc kèm hết á Xuân Chiến cũng là easy mà sao tin tôi với ổng lạ lắm Hoài Nam cũng đánh easy mà nó lạ lắm. Nguyễn Hùng Bây giờ không còn thấy rank vàng fix Yasuo nữa mà toàn ép độ khó cao đi mid ả à, mặt đúng là toàn đánh là đen cái lô hồi nam nửa tiếng sau là những cách khác của mình bãi luôn đây kiểu đá nhân cách chứ không nói nhân cách thì nói luôn tiếng cho nhanh Trần Thị Vân nói gì đó đi rồi ở lại. Để ngồi xem stream này để chờ có cái kèo Akali bẻ cái đầu Akali mình xem. Trần Minh Hoàng, Hà My ơi bạn say rồi thì ngủ đi nhà chứ thức nữa đau đầu á lùn mẹ cái thằng lùn nha bư ghê không biết có những loại con tam tôi ghét nhất là gì mà tôi nghĩ mấy đứa gái nó ghét là mấy đứa mà cố tình nó tỏ ra ga lăng nhưng mà thật ra nó rất là nó rất là bưa nhưng khi nào anh mới xong bưa vậy lùn là khoảng Đúng Rừng hai rừng hai Rừng hai rừng hai Hôm bữa mình vừa mới đi chơi với bạn bè ừ, Chúng nó ba người một cái kiểu con trai như thế này Trần Thị Vân Chứ này cây ơ cao khách mệt rồi tính ngủ sớm á ừ, gọi là trộm ừ mình không muốn dùng từ trộm mình thực sự lắm là trộm lắm trần thị vân vãi lúa vậy chơi mình đi bàn à. dễ quá hả cái gì nó kiểu vừa phải có mức độ đàng hoàng chứ chứ thiệt mãn vãi lùn quá nó trần tuấn à Hoàng Hiệp, em đi gặp bạn bè mấy đứa như thế tởm vãi kít. <laughs> Thôi, nói hết rồi, nó ý hiểu nhiều. Chúng ta có thể ga lăng nhưng mà nó ở mức độ vừa phải, chúng ta đừng cố tình tỏ ra ga lăng. Nó sẽ rất là tởm. Nó sẽ phản tác dụng đó. Nó không nhận làm cho chúng ta nhìn ga lăng trong mắt người khác mà nó làm cho chúng ta trong tự vậy luôn. Tiến Tống, tóc dài quá rồi em nhỉ? Tóc này. Trần Thị Vân, xấu trai được cái chơi game cũng được thi ti. Thế là bây giờ đi ngủ à? Hay sao? Cái này đúng không? Ờ, Điểm chung, thay vì quan tâm như thế chúng tôi có thể xin số tài khoản. Chúng ta chỉ cần đơn giản những hành động như kiểu à, ví dụ đi chơi với bạn bè thì dắt xe dắt xe giúp cho nó kiểu lúc mà ra về thì có thể dắt xe giúp cho nó lúc mà nó mang Hà Hoàng Hiệp đang leo ơ cao khách rank gì đây anh? Tập gym ba mà ví dụ như đi mua đồ tạp hóa này kia nó bưng nàng này có thể lái bưng không cần phải nói gì hết cứ thế đưa thấp dùm thôi kiểu kiểu thế cái kiểu chỉ cần đơn thuần lên một tí nếu cần thiết phải kiểu cố tình như thế Trần Minh Hoàng Không phải ga lăng mà từng có bạn trịch cũ cũng thích uống nên nhắc TH chứ không phải tôi thấy thằng lộ còn ai vào stream như thế tôi thấy ai vào stream không thế mà đến mọi người này người kia mọi như này như kia thôi nó giới thiệu nhiều nói như thế thôi tùy ông đó này là thêm vào hình xăm là gia nhập thế giới gần rồi mình đã tính thì xăm thêm hai cái cánh tay để cho nó nhiều hình tí là vui ờ. thú kia càng biết yếu không nói luôn mấy ông mà đánh cái game mấy kiểu như bộ ông phải có những cái thế mạnh riêng ví dụ như cảm giác bản thân mình đánh yếu quá đi lan không được khỏe thì mình sẽ đánh những cái con tướng mà nó nó trụ lan ổn á chứ đừng có đánh mấy con mà kiểu yếu ở giai đoạn đầu đường Lê Tránh Tín, đừng cố gỡ rẽ nữa mặt cười rất nước con con mấy con tướng này đi đường yếu quá Trần Minh Hoàng, Yakuza vẫn khỏe. Nếu anh đang làm biết thì cũng kêu ta sao con làm có khỏe hơn. Aramis là sao nhỉ? Rất là đáng này. Xuân chiến, thực chất không yếu nhưng do cách xử lý mỗi người thôi. Cookie đi đường yếu. Không, rồi biết là bàn cãi về giai đoạn đi đường của Cookie. Kaisa trúng cái V kép e nó hồi còn 3S1 V kép e rồi. lùa quá ông đáng ông đánh ông đáng ông đáng con khác đi ông đáng con khác rồi cái gì này là sao hmm. thì nói chung là có những con tướng nó con cookie đang bị lấy nó rất là kinh khủng mà bởi vì đang nó lay nó kinh khủng thế là đang đầu game nó phải yếu nó nó là một cái sự cân bằng mà chứ con tướng mà đầu game nó mạnh mà lay game nó cũng mạnh nó quá ảo à đi thì con tướng mà về lay nó mạnh thì đầu game nó đều yếu không ví dụ như là vay ví dụ như là casa ví dụ như là cookie là những con tướng mình có khả năng đi đường không quá mạnh mẽ thế nhưng mà về lai nó rất là kinh khủng con cookie về lai cửa đi mà fview tuổi lùn thế nhưng mà bởi vì ủa sao morgana chia đầu ra hứng quy vậy thì con nào mà chả chia đầu hứng quy quy không thể né được Đúng rồi, thì lắm rồi Biết làm gì Tiến Trung Sơn Tun mà con nào chẳng giống con nào Sao là gì này vậy? Chán không bạn? Chán không có ví. sáng là chẳng có view sáng người ta đi làm hết kìa, chạy thẳng rồi từ nhà xem livestream Em có lỗi hả? Trần Minh Hoàng về lết dính một rồi bự là sắc nét về hồi máu liền. Xuân chiến, xem trận lắm ảo ma thật sự. Chắc là người chọn tăng hợp hay lúc gì. Một cái hợp đánh lạ tay cái game nào mà kiểu canh quá thì có thể tự tin lên tâm hợp đánh cho nó nó chiến cơ tâm hợp là những item chiến bút rìu là những item kiểu item tầm thủ á tầm đánh kiểu chắc tú á muốn đánh phong cách chiến thần thì phải lên đồ theo kiểu chiến thần đó là chúng nó bị gạch vé rồi đang bắn gặp con cầm cái đèn đỏ bong bóng Ồ. Mạnh vết à? Quá đâu mạnh rồi nãy. Trần Như bay em. Tam hợp lên rồi là phải bay vào tim bạn còn búa rìu để rỉa máu hoi. Chưa cần lấy game mà là thấy. Là thấy cái cái cái cái con cú kỳ nó mạnh rồi thấy không? đi lên ngoài kia đi lên Phúc đi về lại bắt cho cái từ xếp Phúc Nguyễn Văn Huân Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi Nam mất kinh khủng tới mức mà anh em biết mà về lại mà còn có kiện có cái gói hàng kìa Anh chị việc liếc lướt ngang qua cái dao chanh cái là lăn ra chết hết trơn Lướt ngang qua cái dao chanh cái là lăn ra chết hết không cần gọi là tắt luôn cái dao chanh không ai dám đứng vào cái đất của nó luôn á đau còn hơn cả hơn cả rờ rumble á đấy là mới chỉ đam đến từ nội tại thôi chứ chưa chưa bảo chưa bảo là đam đến từ cái rờ của nó ha cái đầu game nó vừa biểu có bị tắt cái này nó lâu lâu lâu tí kiểu biểu nữa sáu nữa rồi đánh hai bảy phút là đi end game là đẹp Thế làm gì làm gì trong vòng trong vòng Trần Nhân Hoàng Nó có Munamana với cây trượng hư vô thôi là V kép méo thua gì rồi Rumble Sao giải hàng, rút đi mạnh thế mà sao giải hàng Mỗi cái nó có không cách riêng ở thời điểm hiện tại con rắn không còn meta chứ ở thời điểm trước đây con rắn người ta vẫn đánh nhiều tới cơ gần con cookie đánh đi biết đánh giải hồi Ít. đó phải con tướng là mạnh người ta cũng quát vào giải lên em nó mạnh nhưng mà quan trọng nó mạnh ở thời điểm nào xuân chiến có kỳ dạng như kiểu kêu vậy chủ yếu giai đoạn về sau nó mạnh nhưng mà nó mạnh ở giai đoạn nào mới được chứ đâu phải nó cứ mạnh là người ta sẽ người ta sẽ đánh thôi em ví dụ như những cái chiến thuật người ta muốn đánh giữa game người ta muốn đánh end sớm có những trận đấu 24 phút là nó là end tiêu rồi thế thì thế thì tự nhiên biết những thứ nó lại làm gì giải hàn có khi khó phối hợp team thì phải tại w có khi có gói hàng thì toàn giặt ra phải tùy người ta cái điều đó không có được lắm mình thấy mới dạy trước cái cơ bọn biết của kia vài ông bọn biết của kia đi biết bình thường mà ở thời điểm hiện tại thì không hiện thời thì hiện tại con cookie hơi bị ao con cookie ờ, cuối kỳ mấy bạn tiếc cơ kỳ mấy bạn tiếc thì biết các khỏe, cuối kỳ mấy bạn này nó nó hơi ao rồi chứ cuối kỳ bữa trước thấy biết thì biết quá trời luôn gì nó nói chuẩn bị lực kèo rồi đó em, nếu mà ra chúng ta mở Maron đi Nothing will stop me from realizing my dream. tam luyện kiếm đúng không ta tam luyện kiếm nâng cấp lên chỉ số thần thoại thay đổi ao meta hình như mít giờ mạnh nhất là victor on mít mạnh nhất là victor tại sao đánh dại không thấy victor đi mít đi lộn lấy thì còn gì để mất đâu ví dụ như chúng ta còn gì để mất thì chúng ta còn đánh thủ chứ chúng ta đánh đi biết chúng ta không sáu thì đúng kiểu chúng ta không còn gì để mất nữa hết mọi người mà không còn gì để mất thì phải đánh theo phong cách không còn gì để mất hết đỡ máy đớt rồi các bạn mình ngàn tiền thì lại kiểu trúng số độc đắc Trần Minh Hoàng, meta đánh rank vui còn đánh giải vui không biết. Đánh rank mình toàn cấm phí to không nếu mình đéo bây giờ mình thấy phí to hết. Thế là mình đéo biết phí to <laughs> có làm trong meta hay không nữa. thì game đéo bao giờ thấy mặt mũi phí to nữa. Khi nào còn cấm phí to hết nhưng không bao giờ thấy mặt mũi phí to luôn. Thế nên là đéo đéo biết bây giờ to có nằm ở meta hay không. à. Trần Minh Hoàng Cấm Hoài sao biết Anh em mình có nhận cây anh muốn kéo anh với lại đu ranh ha mọi người có nhu cầu thì mình để cái link facebook ở đây ha anh em cứ đấy có thể đấy qua anh em muốn hai cái điểm lên tập kim ba thì cũng được Hà Hoàng Hiệp endgame mới đi anh 20 điểm nhân vật chim ba thì cũng gọi là không đến nỗi nào. Mình mới năm gì mình chả biết nè, hay chắc khoảng bật kim một, kim cương bốn gì đấy ha. Hello hoặc này cũng được. Bật kim mà còn được khoảng 20 điểm thì gọi là cũng được. Không cao lắm, nhưng mà vẫn tính là cao. Còn khoảng 17, 18 mới tính là cũng được ha. Chứ còn còn 20 điểm thì vẫn tính là hơi cao một xíu. 밤낮에 리우 후남 리우 압시다 luôn à, cái ép nó quay cái ép nó quay thôi mình không bàn về đánh giải nhiều cơ bản là đánh giải nó là một cái một cái gì đó nó khác biệt với đánh ranh nên là chúng ta không cần bàn nhiều đó của mấy thằng đánh đó của mấy ông đánh giải với mấy ông huấn luyện viên ban biết ở ở cái tầm giải nó nó khác biệt lắm nó có một cái gì đó nó gọi là nó ao nó ao tư duy chúng ta nên là chúng ta không cần phải tính Sơn tới nhiều làm gì ha cho xem trận EGAP đi ông cây cây cây chúng ta không cần phải tính tới làm gì elo elo ác dữ thần nha mọi người chết thấy cái elo bốn thằng cao thủ một thằng đại cao thủ sao không để tên Sadness Easy vậy anh? Nó cấm tướng hơn để tên Sadness Review vào game trước gặp game sau Trường Sơn rồi. À, tính đi cắt này, để tóc này nhìn già quá mình. Nhớ nó bị global, global bump. Ừ, ừ, cũng hơi tiếc. Do gì menu liên minh bạn này xấu hơn bạn trước rất nhiều. Mình thấy cũng được hả nhé. Mình thấy được á, mình thấy được á. Để mình xin cái review, xin cái review để mình đặt cho khác. Giáo diện giáo diện hiện tại cũng ok, không tới nỗi nào hết. Vì menu liên minh bạn này xấu hơn bạn trước rất nhiều. để để để tôi nói để tôi nói à. Trần Minh Hoàng, tôi tóc dài lại được khen là trẻ Á ô tôi cắt đầu đinh nhìn già vãi cả lìn. Đéo ai bảo đi cắt đầu đinh làm mẹ gì. cái con oh, này biến nước này nếu mà không ranh này thì mình nghĩ là khả năng cao mình sẽ biết ra xa không biết ra xa mình sẽ biết biết ra này cho này cái này rất là tẩy lá trắng không cần nói tại nếu dính rồi đâu mà lo ná hai như thế này làm sao mà dính dính hóa đá được không dính hóa đá thì không cần phải cần thanh tải đâu quá nhất trí đỗ thành trung easy hình như là cai xa ván này thì phải mặt cười thích mắt vân mới bệnh dậy thêm sắc dục ấy nên khó ở biết mà không để ý thế này luôn này không cao lắm mà à của mình tranh à, bạch kim ba à cậu khách tranh vàng ba đua chung với nhau gặp elo à, vàng một bạch kim bốn thì phải Đúng rồi, chính xác là vàng bột bạch kim bố. Trần Minh Hoàng, một lần bạn trịch cũ chia tay nên buồn đi cắt đầu đinh. Thế là từ đó về sau để đầu đinh luôn à? Khác vậy? À, khác lại luôn thì <laughs> được. Nhất trí. Quá là khác. Không cái được đây đang đánh ba thằng quay lưng lại nhìn thấy con thằng thứ tư mình đang tính là mẹ nhưng mình quên rồi ta chị tuyền sắp với chiếc tana qua chiếc cái phiêu là chiếc tana ừ mình đã đánh ba con khác nhau luôn cái mình này mới được vụ chị chó Trần Minh Hoàng Hello anh phải có game đủ hay để có thể làm content được Thì cứ dắt nhau đi cướp rừng đi, xong rồi địch mại lục mới đầu hết rồi lại la lan Cướp rừng còn quý Đi cướp rừng còn quý Trần Thị Vân, <laughs> lại của mắc gì bé ai bê Ủa mắc gì bé này sao? Ai gọi bé? làm gì có ai gọi gái đâu gọi gái mới yêu mình ừ. Ừ. hết luôn làm đức hết luôn đàm đức anh ạ à. Chừng này thua thì đội kiểu góc được sao? Có nhiều anh em ở đây thích mình đội kiểu góc này mình không biết là mình có hợp khúc này hay không nè rồi vậy giải Đàm Đức, em mới CT bây giờ rất buồn em nên làm gì? Nên làm gì là nên làm gì? Nên làm gì là theo ý em thôi chứ ai nói gì em không nghe mà Lời khuyên trong lúc mình thất tình nó chỉ là lời khuyên Lời khuyên nó chỉ là lời nói Nó đếm mang một cái giá trị gì hết Thì có AK bắn mày nhé quỳnh bắn mày hả quỳnh Trần Minh Hoàng Cắt đầu đinh đi em anh đảm bảo em hết buồn mà thành trầm cảm luôn Chiến bạch Chiến không Chiến Chiến Chiến Chiến cái chứ không đừng quả quả nó trắng không Đó. cái giấy này kỳ mang đi quy cái đầu bùi Trần Minh Hoàng, Sơn bay nóc nhà rồi vân vân không biết à. Trời giờ này hơi nóng nên các quả đầu chọc thì bao mát. Nghe hợp lý. Bạn gọi mình thế này, thế người yêu bạn đúng mình ghét. Chả biết luôn. Không biết luôn á. Đàm Đức, thật anh em mà ai cũng khuyên nhưng làm gì để hết buồn không INS. Ủa, một cảm xúc nó không thể hết buồn được nó đéo là ghét buồn được cho dùng có làm gì cũng được nó đéo thể hết buồn được có những cách nó hơi giảm một tí nhưng mà nó không đáng kể Trần Thị Vân Ê tay tôi tự đánh tôi đau quá chịu nè Thôi được rồi Nó là một phần của cuộc tình rất là yêu thật lòng chia tay chắc chắn sẽ buồn nó không có chuyện hết buồn đã cứ để nó thế một thời gian qua nó tự nó hết Cassiopeia Ido top top tí nó cầm quạt nó múa lại thành easy tủ lạnh thôi <laughs> hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý Cái mất lóc nhà này mất lóc nhà được vụ khoảng hơn tháng rồi như vậy mình thì đúng cái dạo này con thỏ rất là hay chúng ta nên sống một cách lạnh lùng hơn một tí vô tình một tí tức là thấy thoải mái hơn cái gì vui vẻ chúng ta ưu tiên cái gì cái gì không vui vẻ thì chúng ta để sau một tí bao mẹ biết lâu rồi cái nhổ nhổ nhổ nhổ hồi out what it means to be strong. Chuột cái nọng vòng ba con lính có thể chỉnh chỉnh kích cỡ chuột được ha. Mà biết chơi điện tử này không Đàm Đức, cả tuần rưỡi bia rồi không quên được sáng đi làm tối về rượu bia. Rượu bia không, rượu bia không làm đâu quên được cái không ngồi rượu bia nữa. cái gì là mình mình cảm thấy quên được thì mình gáy còn nếu mà không không làm cho mình quên được thì mình không thể dính vào nữa mình có thể thử cắt gáy cú rồi rất là nhiều rất là nhiều cách mà cách nào mà thử không hiệu quả không tôi mà thử giờ đúng còn Đức hiểu lai khuya vãi kết tôi biết là anh em xem like đêm được một ngày anh em xem không được tôi cố tình like đêm một ngày tôi like anh em tin hồi chiều tôi like một k ba tiếng hồ mà được đâu đó được khoảng một trăm rưỡi của mình một ngày một trăm rưỡi của mình mà like ba tiếng hồ được trăm rưỡi của mình và bây giờ tôi like tôi like mới có một tiếng đồng hồ mà được 300 công mình mọi người thấy không nên tôi biết là mọi người không thể xem ban ngày được nên tôi like đêm cho mọi người xem nè miếng nó về lắm nó hết máu mà nó về táo giờ này kỳ quá có khác gì đoạn trước đâu nó không khác gì đoạn trước luôn do ít vào stream quá nên thế à? ở ờ. Thanh truyền hay bắt nào lên hù cho nó chạy về không hù cho nó chạy về làm lớp nhà bạn Trần Minh Hoàng, ông Vân vào stream nhiều có cái ít ở lại TH. Đúng là chứ. Tao mai đó, mình lấy 3k mà vào một k không phải ít này là gì? Hôm nay mình lấy 3k mà mới vào có 1k thì không phải ít là còn gì nữa. Ngày lái 3k có khi vào có gì không? Không phải ít là trả lại nhiều. Trần Thị Vân, giờ up TikTok người ta cứ vô comment bà này suốt ngày lởn vởn kênh sát nít nghe. Giống người nổi tiếng người ta để ý như thế. Trang một lần người ta vẫn nói là suốt ngày lợn bệnh không. Ai Ta gọi đó là gì mà người biết Trần Minh Hoàng Vô tiktok comment bà này người yêu Sơn nè ao trình cái nhà lô Casoya đánh quả áo trình <laughs> lô Casoya đánh quả áo trình ghê <laughs> có mà không tâm ơi Quá hào trình luôn em. Trần Thị Vân, chắc này không dô nữa cho bạn Sơn Duy. Cái đó người ta không muốn thì mình cũng chẳng thể nào ép người ta được đúng không? Đấy, có một tập trung nhìn đánh tí Nằm ăn luôn cái kèo này rồi mọi người nói chuyện quá nè Nguyễn Tiến Dũng, dạo này đánh không bằng lúc trước á, mặt cười chảy nước. Thanh truyền, phách đúng hem. Cảm ơn là ví dụ đó, cảm ơn bạn. Tiến dụng đi. gì làm sao nhìn là biết con đi sinh mình cứ gà gà gà hồi khổ ơi hay là mất tóc biến mà làm mất tóc biến bia mà đòi rồi chúng tôi chứ chẳng qua là tôi thiếu tập trung tôi hồi tôi nói chuyện với anh em thôi chết thiệt mẹ thử luôn gọi là tử lùng đồ ghê quá ghê chứ tao không ghê được đã gọi lá đuôi vậy gì mà buổi tối đánh gặp team đánh khác rồi hả tối đánh gặp team khác ghê Vân, idol giả vờ fit 30 xác lật kèo đi. Thế làm gì? Thế thì được thưởng cái gì nhỉ? Phải được thưởng một cái gì đó xứng đáng mình làm cái kèo kiểu đấy chứ. Rồi game này có lẽ có lẽ Win cũng có thể nói chuyện thoải mái Bình thường là lúc mà mình đánh thì mình không có thể ngồi nói chuyện với em được. Nó, nó bị mất tập trung đó. Xuân Chiến, hậu quả của mít bạn xem tóc tóc quá 180p. mà bắn What? Lồn, bị lồn nó không đúng luôn Trần Minh Hoàng, game này không dễ rồi Bị lồn quy trúng luôn Chết mẹ đi <laughs> yeah yeah dữ quá đi mẹ luôn, đi mẹ luôn, đi mẹ lương <laughs> trần minh hoàng fit 30 xác được yêu thương Thế nó còn lừa nha, nó còn lừa nha Với mình mình fit 50 xác Đến mẹ rồi ơi, <laughs> đủ quá Chạy đi đâu đây Thì Mày nói tức là này an toàn nhất Đây nguy hiểm nhất là đây an toàn nhất Hắn không thèm đuổi luôn kìa <laughs> Đéo thèm đuổi luôn <laughs> Cỡ nguyện lắc Được yêu thương nha bạn Chưa chưa cần làm cái kèo đó thì Ủa mình tưởng mình được yêu thương trước đó rồi Chưa cần làm cái kèo đó mình tưởng được như thế trước rồi Trần Minh Hoàng, Sơn Chúa Rùa. Đánh rừng 13 phút, Asic 2. Kỳ vậy? Thế thì xin game một đánh, mua rất là ok, nó thật ra cách mua luôn, nó hợp lý. Kèm mạng nó luôn, mình đi bay chuột. Đấy là mình. Trần Thị Vân, bạn cứ tưởng không chắc là là có mình là là mình ngồi nhận Ê, mình xin lỗi đã ngồi nhận tạm biệt nhé Nguyễn Huy, mèo lên đồ chiếm vãi lúa. Biệt nhé. gì mấy ông chơi game kiểu gì đánh quả kỳ cục kìa Trần Thị Vân, bạn có như thế với mình đâu mà đòi mình như thế với bạn vậy? Mình hiểu rồi. đó là như vậy. Ok, mình hiểu rồi, đó là như vậy. Tóm lại cái làm như thế rồi, cũng trù bắp đi rồi ai lên tóp à? Vẫn chơi kèo chiến, bạn ạ, không cần thủ luôn à, ờ, liên thản đúng rồi chính xác chơi game của thần phụ à mắt ở đây nè ông này ông chuyện kiểu gì mà con mắt ở đó họ không cắm đấy này chạy vào đó là phải cắm con mắt ở đó rồi luôn tạm biệt nhé luôn tạm biệt nhé luôn tạm biệt nhé luôn đi về Trần đi về Hòa, Oin như Sơn bán hết đồ fit 30 xác cuối game liền Đó, bạn hiếm Chơi nó ông, ông sợ nó à Ông hơn level nó ông sợ, chơi đi, ông chơi đi tôi bảo kêu cho Ủa, số máu, chiến Rơ thẳng mặt rồi chiến thôi, không sợ tôi bắn trong cái rơ này Không, không có ly đâu, không có ly đâu, tin tôi à có đi rồi ơi <laughs> chết mẹ lại là lấy tôi có bơi chắc tại <laughs> ui có ly được à kỳ vậy nhở sao thì game chết một hai bạn đã vui thì game mà không chết hơi kỳ khuya rồi chơi game vui vẻ giải trí với nhau đấy vui việc gì phải căng thẳng đúng không mọi người nói có đúng không nó là vui vẻ nha chúc các bạn đi thì mình đi ngủ này cảm ơn bạn Ben Yamato nhưng mà game này win rồi đúng không mọi người bây giờ thì mình phải khẳng định có chắc là game này win chưa để mà biết đánh giải trí cho vui Xuân Chiến ông đổi tên thánh sát Mít thành suối dại được rồi đấy <laughs> đang cứ chiến thoải mái mà có người nào sát Mít, người nào thì làm cổ vũ cho anh em em không cần phải sợ em không phải sợ điều gì chết thì có xét đi lòng này có chơi chơi có chạy không ta có Trần Minh không chạy tí nào thành sái rủi để cứ dạo mình tưởng binh mình là quan tâm mình hết là nó đang để cứ dạo mình ui trời ơi lôi lấy nó é e quả cái vậy luôn Má mà, đừng mà, đừng, đừng mà Đâu Đừng mà, đừng có thế mà Đừng, đừng, đừng mà Đừng có nhiều em mà Ây da Hẹn đạt không bên kia bạn, các bạn ơi không không ai nó được mà về đâu tím luôn về nhỉ xuân chiến ông cứ lao lên đi rồi chết tím luôn không phải sợ chứ em còn phải sợ này có mang lính ngon để ăn mang lính thì vì mình đang nhận mang lính mà đặt cái mạng luôn vì mặt mình ghét ăn con sao đấy là đang kéo ba thằng để chơi mình đang có hai thằng đang có thằng thằng ở ba thằng đó cái lối trừ mình nó nó khá là làm người ta ghét bỏ ra số rồng kia số rồng free nè ba thằng trên này thôi chơi luôn anh em ơi chơi khó anh em ơi chiến chiến chiến chiến chiến với bạn lắm chiến luôn chiến luôn hay da à, hay da à, hay da à. hay da chiến luôn sợ gì hay da An enemy has been slain. <laughs> cái game phải cổ vũ cho đồng đội lắm chiến là người thời vậy ừ. trần minh hoàng sơn diễn kịch buổi tối à cổ vũ anh em lên đánh cho nó động viên anh em để cho anh em đánh lực anh em hiểu thế cái game này mà không cần đánh là anh em đánh thì bị ngờ đánh hay như này là đâu cần đánh chỉ luôn rồi ha ha ha Trần Minh Hoàng, tối rồi bắt anh em quất ti sao? Lấy đã, địt mãi luôn, Chết một thằng này. Ôi trời. Giết. Cái nào đó? Rồi. Rồi. Đỗ Thành Trung, ông Hoàng cổ vũ, mặt cười tít mắt. Mà mày muốn nhìn hơi bị ngứa mắt rồi đó Dữ lắm Làm sao? Làm sao? Làm sao? Đình em, hello anh Tha Tha Bạn luôn Đá, sao mà đá được? Không thể được Đá luôn hello hello bạn vi sinh mình nè mình là frio nè hello insect mình các bạn à một pha insect bạn nhận một tí nè mình đứng yên cho bạn insect nè insect một hai hai rưỡi Sân chiến mít nó ido rồi về đi cây cây cây ừ, đây được kỳ không đây được hello bình em hello em video ngoài hàng anh em ơi mình có những cây đánh nè cải thiện luôn sân chiến không nó lăn ra chết đấy với đu ranh ha à, anh em có thể gửi tin nhắn vào facebook cá nhân của mình nếu như anh em muốn ha nha nha mọi người có bé yêu 12 giờ 40 phút rồi mà sao nhìn mình giống như kiểu thằng áo cỏ nhỉ 12 giờ 40 phút rồi mà nhìn cứ áo áo vậy gì Nhất kiểu vừa bú cái gì vào mồm xong Chắc là không phải đâu nhỉ Chắc không phải gì vừa bú cái gì vào mồm đâu đúng không Trần Minh Hoàng Sơn phê cỏ à Mới 12, 12 giờ 40 phút rồi mà giống như kiểu bú cái gì vào mồm Phong cách đánh FB của mình chỉ có một thôi Nhìn cái là nhận ra luôn Hầu như nếu con lùn là đánh FB mà lên đồ kiểu kiểu dạng dạng như này đó kể cả huyết kiếm là nếu hát bao giờ đi đâu thấy luôn nào đánh ép mà lấy huyết kiếm luôn ha Nhân này có Katsuya bình thường đi Lysing bình thường Và tóc nó cũng bình thường Game này mình có đánh gì đâu Game này mình đứng mình cổ vũ anh em mình thôi Chứ mình có đánh gì đâu à, Mình cổ vũ anh em mình là chính Mình chả đánh gì game này Trần Minh Hoàng Công nhận Nam Yến ta làm ừ, đó là cảm giác của sách boy đó sách gì em anh là gì biết sách là gì sách boy là sách bo à, anh chẳng biết bao giờ biết sách sách sách là gì hoặc là, là sách sách không phải là sách à những cái game đầu tiên chúng ta có thể làm người ta được không cái game đầu tiên biết là game đầu tiên đầu tiên có hai game đầu tiên học được cái game này hình như là chúng ta có thằng top đến bình thường mà đầu tiên là chúng ta bị mi xin đạp chết hai mạng nè xong cái chúng ta có luồng adf b 4 phải luồng rồi nè game này có content đó được game này có content được ha chúng ta làm content dài cho cái quả game trần minh game hoàng sát nít mà không sát boy là giờ rồi ngủ đi anh mẹ cái gì vào stream các bạn ngủ đi anh thế nào cả ngày đếm xem stream cái buổi tối và stream cái ngủ đi anh anh ngủ đi trễ lắm rồi anh đừng thức nữa địt mẹ nhìn anh ngáo vậy luôn giá nếu mà con người mình trở thành một con người không có tiền rất nó rất là khô khan Lê Minh Thái Sao tôi thấy có nhiều ông lên lưỡi hái linh hồn cây mana không hao hụt miếng nào luôn Ừ, lên lưỡi hái không mất mana mà Nhưng mà lưỡi hái không có mảnh băng, Lưỡi hái không có mảnh băng băng băng bút rìu hay là tam hợp được lưỡi hái nó chỉ đánh đầu game nó đánh về cuối game là tự dưng sẽ thấy cái lưỡi hái nó bị hao hụt thôi hậu nguyễn chào bạn nó hậu đúng không là cách uh, chế độ 100 k follow tiktok buổi chứ con Cassiopeia hồi nãy lại idol tóc tóc thật à Lai mùa tỉnh táo Không phải đâu Ông biết thế nào người ta gọi là Hồi quan phản chiếu không <laughs> ờ, Ông biết cái nào là gọi là hồi quan phản chiếu không Cái stream này sao em ngủ được Mai phải dậy sớm đủ mà em vừa nãy anh cứ stream này sao em ngủ được mai em phải dậy sớm. Vừa nãy giờ vừa nãy giờ ngồi vừa nãy giờ ngồi không vào xem stream xong bây giờ vào xem stream xong nói chuyện nghe xạo luôn chưa Trần Minh Hoàng thôi giờ ngủ đây mai chơi game sau ok cảm ơn ông cũng vào stream tôi À. Mình kể mọi người chứ, vừa nãy mình đi ăn, mình đi ăn một mình, nên mình kể cho mọi người câu chuyện đi ăn tối hôm nay của mình. Mình kể cho mọi người câu chuyện Trần Minh Hoàng, ô kì tí Sơn ngủ ngon. Thôi đừng có chúc tôi ngủ ngon, đủ mẹ nghe sợ gáy da gà ông mày, ông chúc ăn ngủ ngon được, đừng có chúc tui. Anh kể cho anh em nghe một cái câu chuyện. Huỳnh Văn Nghĩa, dạo này lai đêm vậy anh? Tối hôm nay mình có hẹn một bạn kia, một bạn nữ kia, đi xem phim cùng với nhau. Đi ăn, đi xem phim xong về đi ăn, lúc sáu rưỡi. Thì đoạn 6 giờ, bạn nó nhắn tin qua mình hủy lịch, bạn nó bảo là hôm nay đi đi chơi về mệt quá, hủy lịch. Mà xuyên suốt từ hôm qua tới giờ là là nhắn tin, mình đường chốt kèo đi chơi là... Trần Minh Hoàng, đù mà có đắt đít đâu mà sợ. Là gửi tin nhắn không rep à bình thường là gửi tin nhắn vào đấy bình thường nhưng hôm qua hôm qua đi chơi hình như là đi chơi mà gửi tin nhắn không thấy đấy xong cái hôm nay cũng kiểu đi hay không thì phải nói người ta sớm một tiếng không đi không đi nhưng mà tới tầm sáu rưỡi hàng là sáu rưỡi đi chơi mà tới 6 giờ nhắn tin qua hỏi đi chơi hay không bảo là chắc là không à, ờ, kiểu hủy lịch sát giờ đấy hủy lịch sát giờ luôn xong cái thôi thì thôi mình bảo không đi chơi được thế thôi mình ở nhà mình livestream thế là thế là mình ngủ một giấc khoảng 8 giờ hơn rồi mình đi ăn quyết định là mình đi ăn xong về mình livestream đi ăn xong mua ít đồ về livestream thế là mình đi ăn Xuân chiến lại Yasuo à mất niềm tin vờ lờ mình vào trong quán mì cay xa xinh không biết chỗ này có xa xinh chắc là có mình vào xa xinh mình ăn mình gọi một phần mì kim chi bò mỹ mình vào mình ngồi mình ngồi mình đợi 15 phút à mình vào mình gọi mì kim chi bò mỹ xong mình ngồi mình đợi 15 phút cho ông ra ông báo cho mình là à anh ơi hết bò mỹ rồi à thế là mình bảo thôi chuyện qua bò thường được xong mình ngồi mình đợi thêm 15 phút nữa nó đi ra nói mình à anh ơi hết luôn rau với lại những cái kiểu vì cái lẫn thêm mấy kiểu rau mấy cái linh tinh vào hết luôn mấy cái đó rồi anh à. bây giờ tụi em sẽ thay bằng xúc xích được không vãi lần đục mẹ mình ngồi mình đợi nửa tiếng hồ nó ra báo mình hai lần hết đồ điên và cứt rồi là mình bạn báo quầy mình bạn thôi không cần phải làm nữa đi bạn thà hết đồ thì phải nói cho sớm sớm để người ta khỏi đời rồi ờ, đợi nửa tiếng ngồi xong ra mình order một món mà không có cái gì luôn ờ hết cả đồ ăn hết cả rau luôn thì ăn cái mẹ gì sao nó bưng trước đó là bưng một ly trà đào ra trước cho mình ha trước đó là bưng một ly trà đào ra trước cho mình cái thôi mình bảo thôi ừ, mình tính tiền cái ly trà đào này xong rồi gói cái ly trà đào này đem về cho mình với không cần làm bị cái nữa sao mình ra mình ngồi mình đợi thêm 10 phút Đèn đen tình đen luôn bạc mẹ nó, nó gói cái ly nước đem về không mà mình ngồi mình đợi thêm 10 phút nó đấy nó ra nó gói ly nước đem về mấy thằng nó bị mình không muốn nói chứ điệp mẹ nhân viên thằng bạn nhìn đờ đờ đờ đờ kiểu gì ấy. tại vì lỡ đem cái ly trà đào ra trước rồi mình chưa mình chưa uống một hớp nào luôn nhưng mà cơ bản là mình không thể như thế mình đi về được mình phải tính tiền cái ly trà đào đấy thì mình tính tiền rồi xong mình bảo là thôi cứ gói vào và đem về cho mình mình đợi mình đợi nó 10 phút xong ai ra lấy ly trà đào vào để gói đem về luôn mọi người bực bực thề luôn nhân viên thì mẹ cảm giác như kiểu bọn ấy ngơ ngơ ngơ kiểu gì làm bao nhiêu thế thì khách đâu còn nữa xong cái mình ra đứng làm đi về luôn ra tính tiền ly trà vừa vừa vào ngồi hết nửa tiếng ngồi không được một cái gì được thêm cái bực dọc mà còn mất thêm 17 ngày tiền ly trà đào nữa rồi bị mẹ mấy thằng luôn làm ăn kiểu khó hiểu xong cái mình mình ra mình đi mình đi ăn tô hủ tiếu rồi đi về Trần Minh Hoàng tối rồi thay ca cho NVM hết à không nó làm ăn kiểu nó rất là khó hiểu không hiểu nổi làm ăn kiểu gì xong cái mình đi về mình ra quán hủ tiếu mình bảo người ta làm tô hủ tiếu bạn người ta làm tô hủ tiếu nhiều nhiều tí cho mình ăn no huỳnh văn nghĩa chưa đủ chỉ tiêu à anh thế là người ta làm cho mình tiêu tô hủ tiếu bình thường là tô hủ tiếu hai năm ngàn mình hỏi là giá nó bao nhiêu chị bảo là hai năm ngàn bảo là chị có làm nhiều nhiều thôi em tí xong rồi tí thì chị lấy thêm tiền được xong chị lấy chị làm nhiều hơn cho mình thật xong rồi tí ra mình hỏi giá thì chị bảo vẫn hai năm ngàn nha em đủ quá anh em thấy không một quán hủ tiếu phải ăn đường John Smith C nó thấy anh đi lẻ lẻ một mình C nó láo vậy đó một quán hủ tiếu vỉa hè bình thường nó còn hơn nhân tuy á người bán nó còn hơn thái độ nó còn hơn cả một cái một cái làm ăn to một cái hệ thống mì cay gọi là lớn kinh khủng luôn dễ hiểu lê hoàng ý nhi hi anh mình để sớm hơn mình để con lùn đến tái mạng cái an mình mình nghĩ là pha này có thể cân hai khó có thể cân hai thôi Trần Minh Hoàng nên tôi thích ăn quán vỉa hè Á Sơn tối đói là tôi cứ đút đầu ra hủ tiếu. Hủ tiếu một con mình muốn đổi món một tí. Ngồi ý gì hết rồi. Làm ăn như thế là đến bây giờ bước chân mở quán sashimi một lần lần nữa ha. Ít nhất là hệ chi nhánh được khác, nếu bây giờ muốn nhìn thấy mặt nó còn viên viên lại. Trần Minh Hoàng, hủ tiếu gõ 25k đúng giá rồi mà un. ảnh bờ bút tiêu đốt river như chưa bút tiêu đốt ở đấy ờ, bờ bản thân bút thiêu đốt Nguyễn Huy, còn tối tôi mà đói là mò ra quán ốc chỗ cầu chân thị lý á. Đi ăn, đói bụng đi ăn ốc, được đấy. Thôi được, ăn uống heo thì tí. Mình đi ăn mì cay nhưng mà bạn người ta làm mì cay chút không, không có thực sự hài bụng lắm. John Smith, anh đi đông đi theo hội còn lâu xê nó mới dám vậy. đi ăn mình tại vì mình không có bạn bè bây giờ rủ bạn bè đi ăn hết đó Trần Minh Hoàng đói bụng mà ăn ốc là tối đó tiêu chảy tới sáng à đánh nữa xem nào đánh chết mẹ luôn con chó này có mana được kìa nó còn tóc biến nó còn thiêu đốt mà hay à bỏ đi bỏ đi bỏ đi có chừng chết luôn ha có chừng chết luôn nhớ để ý mua mana vào đấy Thế là mình mất lính nhiều quá một con hai con ba con mất bốn con Nguyễn Đức Kiên LB làm gì có thiêu mất con. từ lúc LV2 Đó đâu, quả đấy con, con kia Thôi từ từ mình tập trung mình đánh tí ha John Smith, giờ anh lên stream một game xong kêu rủ anh em xem stream làm bữa thì cả đống ông theo. Đi ăn uống hả? Ừ. Hợp lý đó, tao làm một kẻ lụ anh em đi ăn bữa. Làm bữa bóc cho vui. Đóng ngắm rồi chưa ốc? Trần Minh Hoàng, không hôn thì cũng ngồi trồm hổm tầm 4 TTH. nó ngắn lên đầu rồi nó rồi lên không nó đứt lên không nó đứt lên Trần Minh Hoàng để bay ra Đà Nẵng offline nào Bạn này rút được John Smith, cứ hẹn giờ với địa chỉ quán ai đến được thì đến không được thì thôi. Được, trái đốt ủa đỏ được được được không cần không cần đủ mấy lính đâu à, không cần gắn tôi lụt được con chỉ cần pha uh, kiếm lợi thế thôi được Xuân Chiến, Red Dot cây cây cây. Red Dot không biết mỗi lần Red Dot bao nhiêu máu. còn cái kiểu cái dài dạ biết là có rừng không có biết là có rừng đứng sau được phạt cái giả đấy hả xui ghê bảy máu má bảy máu nếu chết hãng bực mình vẫn lùn ghê ta Guess I got carried away. John Smith, ông Lê Bang này chơi ghê đây. Nó đánh bình thường, mình đánh không tập trung thôi, mình đánh bình thường. Vốn dĩ cái kèo hơn, cái kèo thì bận hơn cái kèo April. Có con con con kia ta thì cái kèo thằng Nhật hơn. cần có Xuân hàng tiền để mua kiếm. Thông thường nó hơn kèo nó đánh thế là phải mà. lên ngón vậy luôn thì có điện thoại đó phải luôn ông thả bay trụ mình hả ông đứng ông đép con sứ giả thôi mất con sứ giả kia thả sứ giả kia vậy đừng để chết nha tôi hết máu rồi tiền hai sáu trăm ba tám ta chiến bảy trăm còn mỗi người tiền không ở trên cộng đồng nó có lần nhìn, nè cộng đồng nó có lần nhìn nữa nè Xuân chiến, dừng chơi kỳ ghê. cái từ bạn biết á để cái từ các bạn biết hả để cái từ các bạn biết Bảo ông đét thì không lo ông đét thôi, không ra đánh nhau nó